Rồi thân mến à, chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với à, kênh Sang Bình Dương Thì ngày hôm nay em đang có mặt tại ấp 1B xã Phước Hòa huyện Phước Giáo tỉnh Bình Dương à, Hôm nay em xin quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô đất nằm trên đường à, xây lắp thì à, trước khi đi vào à, chi tiết của cái à, lô đất này xin quay xung quanh cho quý vị xem ừ, vị trí của cái lô đất nha và quý vị và các bạn khi xem nhớ ấn vào nút đăng ký kênh nằm ở phía góc phải của cái màn hình và đừng quên like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem thì à, nhân đây em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua Đó. bây giờ chúng ta sẽ quay một vòng xung quanh sơ qua về cái vị trí của miếng đất nha Đó. đây là cái mặt tiền đường đất đỏ đường xây lắp Đó. sổ ờ, trên sổ thì đường này là đường 4 mét nhưng thực tế thì có thể rộng hơn đó quý vị đó, nhà dân quý vị cũng xem rất là đông nè đó đó xung quanh là nhà dân đông điện này đây thì chỉ có điện sinh hoạt thôi nha quý vị điện ba pha chưa có và vị trí của lô đất này thì à, từ đây chúng ta đi thẳng ra là khoảng à, hơn 100 mét là sẽ tới đường bê tông nha quý vị và từ đường bê tông này chúng ta sẽ đi lên à, đường DT 741 là khoảng tầm 500 mét là chúng ta sẽ đi tới ờ, đường DT741 Ủy ban xã Phước Hòa rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và bên đây thì từ đây chúng ta cũng thông ra là đường DT750 DT750 à, ngay ngã tư Bến Trám đi lên cũng chỉ khoảng à, tầm 500m thôi nha là chúng ta đi ra đến chợ luôn dân đông và đây là cái à, vị trí lô đất của chúng ta đây vị trí của lô đất chúng ta là có mặt bề ngang là 10 mét từ à, mép cái hàng rào này chúng ta đi qua đây là 10 mét và chiều sâu vào bên trong đi thẳng vào bên trong là 40 mét nha quý vị em sẽ đi sơ vào bên trong cho quý vị xem cam kết mô tả cho quý vị miếng đất như thế nào là mô tả thực tế như thế ừ. đó, nó bằng mép với lại cái cái hàng rào phía dưới đó thì uh, miếng đất này nó có vị trí thì bề mặt là hơi thấp hơn so với mặt đường khoảng nửa mét nha phía sau thì nó thấp hơn một chút xíu nữa ừ. đây là rất thuận tiện nha quý vị phía bên hông phía bên trước kia một tí xíu là cũng có con đường qua nha đi thông qua phía sau phía sau đây thì à, cách đây khoảng 100 mét đường chim bay là có các công ty nha nó cái đống đất bên kia công ty gạch nè rồi à, công ty gỗ nè ván lạng rất thích hợp cho quý vị nào có nhu cầu xây dựng nhà ở nè hoặc xây phòng trọ thì đều ok nha quý vị ừ, khu vực này xây phòng trọ thì à, rất là tốt ừ. rồi à, báo cho quý vị luôn thì miếng đất này có 100 mét thổ cư nha 100 mét thổ cư và giá của miếng đất này là chỉ 120 triệu một mét ngang nha quý vị ở đây thì chúng ta chỉ bán mét ngang không bán mét vuông tổng của miếng đất này là 1 tỷ 2 1 tỷ 200 triệu cho 10 mét nhân cho 40 100 thổ cư không thương lượng nha quý vị chủ sẽ bao ra sổ cho quý vị luôn bao sổ cho quý vị ừ. sổ sách thì em sẽ cam kết với quý vị về, tính pháp lý của miếng đất và em cũng thấy giá cả là tương đối hợp lý ừ, tương đối hợp lý cho cái miếng đất này nha ừ. không quá không quá cao em ờ, quay thì em cũng sẽ chọn lựa những miếng đất có vị trí đẹp giá cả hợp lý và quan trọng nhất là về giấy tờ sổ sách của miếng đất này ừ. dân cư thì đông nhà trọ xây dựng thoải mái xây nhà cũng đẹp điện gần trung tâm xã này kinh doanh nhà trọ rất tốt nha rồi quý vị ngắm nhìn lại cái lô đất của chúng ta 10 mét nhân cho 40 m 100 mét thổ cư giá 120 triệu một mét ngang ở đây chỉ bán mét ngang nha quý vị chưa bán mét vuông và từ đây chúng ta đi ra khu công nghiệp Tân Bình thì cũng khoảng hơn 4 km thôi Đó. ta xây dựng nhà trọ rất thuận tiện đường thì đẹp thông điện đầy đủ giờ bây giờ quay cái sổ cho quý vị xem nè đây sổ rồi lên dưới sổ này hai năm Sổ thì cấp ngày 13 tháng 6 năm 2018 nha quý vị. Ừ. Rồi. Sổ cầm trên tay luôn nha. Rồi, một lần nữa xin ờ, giới thiệu cho quý vị và các bạn một ờ, miếng đất có bề ngang 10 m nhân 40 có 100 m thổ cư tại ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương lô đất này thì rất thuận tiện xây dựng nhà ở hoặc là xây dựng nhà trọ nha kinh doanh nhà trọ rất tốt giá 120 triệu một mét ngang 1 tỷ 200 triệu cho một lô đất rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn